Hello, xin chào tất cả các bạn, Trang Minh đây Ngày hôm nay thì ờ, mình ờ, sẽ giới thiệu với các bạn về chiếc xe bán tự động 2 tấn 3 mét rưỡi Đây là hàng xe lớn ở bên mình và trên thị trường ở Hà Nội cũng như là miền Bắc, miền Nam thì ờ, rất ít những đơn vị lấy xe bán tự động di uh, chuyển thì bằng cơ và nâng hạ thì bằng điện và có cái chiều cao cũng như là tải trọng lớn như là chiếc xe này thì ờ, như các bạn đã thấy thì chiếc xe có ba dàn nâng rất là chắc chắn này nhìn tổng quan càng được sơn bằng ờ, tất cả các cái phần ờ, khung sắt này càng nâng này thì được lớp được sơn bằng lớp sơn chống điện chống dỉ rất là tốt um, về chi tiết về mặt uh, phía trên thì trục thủy lực của xe thì cái chiếc trục này nó cũng phải tầm khoảng 40 đến 45 nữa các bạn dục thể lực rất là lớn để có thể nâng hạ được một cái tải trọng lớn như thế này cái chi tiết về thông số của xe thì mình sẽ gửi về các bạn sau các bạn chờ mình hoặc là có thể xem ở phần mô tả nhé phía phần phía ở trên mặt này thì sẽ có đầy đủ những cái thông số về um, hiển thị này về pin vôn à, thời gian giờ làm việc và hoạt động đó các bạn thì đây là một chiếc xe hoàn toàn rất là mới các bạn có thể xem ở đây để uh, tiện trong cái việc mà bảo trì bảo dưỡng cũng như là sạc pin mình khuyên các bạn là nếu như mà pin mà đến vạch thứ hai thì tốt nhất là các bạn nên sạc xe hoạt động được trong vòng khoảng 4 đến 6 tiếng trung bình sẽ là một ca thế cho nên là rất là phù hợp với các bạn trong cái quá trình mà làm việc lâu dài đây là nút tổng này khi mà mình tắt cái nút này đi mình à, ấn nút stop thì à, màn hình nó sẽ tắt và nó sẽ không còn hiển thị nữa cảm gật lên xuống để điều chỉnh và việc nâng hạ lên xuống thì hoàn toàn rất là đơn giản các bạn chỉ cần ờ, kéo cần gạt và có thể ờ, cho chiếc hàn gật này có thể lên xuống được đây là một chiếc xe cải tiến và phát triển hơn dòng những dòng xe cơ vì ờ, nó có thể hỗ trợ các bạn trong cái việc mà nâng hạ hàng hóa cũng như là hỗ trợ các bạn xử lý nhanh chóng Ờ, khách hàng của bên mình thì sử dụng cái này để làm rất nhiều trong lĩnh vực về nhà máy sản xuất như là làm uh, ống gió, làm uh, tủ điện, uh, các cái uh, nơi cần cái hành trình nâng cao. Và bên mình thì uh, có một số những cái đơn vị thi công công trường thì đã rất là khéo léo khi mà cải tiến cái dòng xe này để trở thành xe nâng người. Um, tuy nhiên là nếu như mà để đảm bảo an toàn thì đây, đây là chiếc càng nông nha các bạn cần việc phụ thuộc vào các bạn như thế nào hoặc là mình cần, cần mình hỗ trợ trong trong quá trình mà sử dụng cũng như là làm việc thì có thể liên hệ trực tiếp với cả mình để mình có thể hỗ trợ các bạn đây cái phần mà để um, sạc cũng rất là tinh tế nó sẽ gắn liền theo xe như thế này luôn các bạn các bạn có thể cắm điện này và đây là cái cái chỗ để cần gạt phần phía chân này thì sẽ có phanh uh, cải tiến hơn các cái dòng xe của Newly những cái dòng xe của bán tự động của Newly thì thường thì sẽ có phanh chân ở phần phía dưới này thì phần phanh chân ở phía dưới này nếu như mà các bạn lên dốc thì nó sẽ rất là ảnh hưởng vì rất là dễ có thể dễ phanh tuy nhiên là đây chiếc xe này đã có một cái sự cải tiến đấy là phanh ở phía bên cạnh này thì phanh ở bên này thì nó sẽ nó chắc chắn hơn và giữ được cho các bạn tốt hơn ngoài ra thì ờ, nó sẽ hỗ trợ các bạn trong cái vấn đề mà ờ, không bị dễ phanh sau đây thì mình sẽ nhờ anh kỹ thuật ờ, tiến hành ờ, vận hành để các bạn xem nhé. Việc nâng hạ thì vô cùng đơn giản và dễ dàng thì các bạn à, anh chỉ cần gạt một cái cần gạt như thế này và cũng không hề tốn một chút xíu sức lực nào phần gạt phía trên thì sẽ xe sẽ lên sẽ có trục xe và bánh xe và đến chiều cao nhất định ở trong kho bãi của các bạn thì các bạn có thể sắp xếp lại hàng hóa những là kiện hàng rất là đơn giản và dễ dàng stuff, stuff, stuff. À, đến chiều cao nâng tối đa rồi kéo xuống tất cả các chi tiết này chỉ cần gạt một cái càn gật thôi phần phía dưới này thì sẽ có bánh xe Đó. bánh xe thì được làm bằng à, lốp PU và các cái ống để à, xử lý trong việc dầu các bạn chú ý nhé nếu như mà trong các cái vấn đề về an toàn xe về xe nâng thì khi mà mình nâng hạ thì mình sẽ không để người đứng ở phần phía dưới này để đảm bảo an toàn cũng như là tránh cái việc rơi hàng hóa xuống người trong những cái xe của bên mình thì cũng có sẽ có đầy đủ về uh, thông tin của xe hồ sơ tải trọng nâng hồ sơ xe nâng và nếu như các bạn có cần hỗ trợ gì về hàng hóa để ờ, vào khu chế xuất cũng như là xuất nhập khẩu có thể liên hệ với cả mình mình có thể làm cho các bạn về giấy kiểm định an toàn xe rất là nhanh chóng uh, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình tại đây uh, nếu như các bạn cần thông thông tin thì có thể truy cập vào uh, website xe nâng nhật org hoặc um, số điện thoại 0868 501 195 để mình có thể hỗ trợ các bạn một cách nhanh nhất nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp các bạn tại video tiếp theo.